có cơ hội cái mình đi ngay <laughs> nghe chưa đâu thầy review đi à review gì vật rồi ở đây thì khỏi phải review ở đây là ở đây là đẹp lắm năm năm nghìn anh em ạ đấy 20 nghìn tờ in ra cháy máy cái máy in của người ta luôn khổ ngân hàng ra mà làm như thế thì nó không chứng minh được cái gì cơ in ra đấy nó không chứng minh được cái gì in ra xong lại lấy cái bút bịt bịt đi như thế thì in làm gì nó không khoa học nó vất vả ngân hàng ra xong là các bạn ờ, trẻ lại vào ngân hàng tấn công làm cho ngân hàng người ta tổn thất bao nhiêu tiền ngân hàng Vietcombank người ta có tội đâu đúng không tôi cũng dùng Vietcombank này dịch vụ rất tốt mỗi tội là à, đông khách hàng quá thì mình đi rút tiền mình nói thật ngân hàng Vietcombank thì rất tốt nó nhiều khách quá nhiều khách hàng quá nó đông khách hàng quá thì mình đi mình sử dụng dịch vụ thì nó hơi chậm đúng không đây là cái có thật thì đấy có tôi tài khoản của tôi Vietcombank ờ, cũng đẹp một trong 10 cái tài khoản đẹp nhất nhì của Vietcombank luôn 82 bát 8 luôn làm gì có cái nào đẹp hơn Nó chỉ có 92 bát 9 thôi là đẹp hơn Đúng không Chứ các bạn bây giờ các bạn ờ, ờ, làm như thế rồi bây giờ hôm qua sau khi có đã ờ, bạn có đúng không? Có mấy tỷ mà đã một nghìn tờ rồi mà các bạn đã tấn công ngân hàng người ta đã tổn thất người ta bao tiền làm những cái trò ui dồi ôi nhá các bạn đừng có nghe một phía các bạn cứ nghe từ hai phía đi đúng không kể cả tôi hay các bạn cũng thế các bạn đừng có nghe từ một tai mình có hai tai mình phải nghe bằng hai tai nhá các bạn đừng có khẳng định là ai sai ai đúng ở đây hết nhá các bạn thấy nói những cái gì các bạn các bạn đừng có chơi chi các bạn đã tay nhanh ngân lão vào bênh biết người ta đúng không mà bênh mình chỉ tham gia góp ý thôi nhá mình biết đây là đúng không mà bênh chị thủy tiên dùng ba tài khoản kêu gọi mày à, ba tài khoản đấy đúng rồi tên chị thủy tiên nhá thủy tiên chị của mày đây đúng ba tài khoản này ba đúng là ba tài khoản kêu gọi thật là bằng thật đúng không nhưng mày đã là người gửi tiền là ba cái tài khoản này chưa đấy hai cái tài khoản trên này có ai gửi tiền chưa có ai gửi tiền từ thiện vào đấy chưa có ai mà gửi tiền vào đấy rồi nhá tặng cho 5 triệu một người các bạn cứ nói là các bạn có mấy tài khoản dùng mấy tài khoản kêu gọi nhưng mà các bạn đã gọi vào đấy chưa đã gửi chưa đã có ai gửi tiền vào đấy chưa nhớ đâu người ta không dùng cái tài khoản hay sao Đúng không? Mà nhớ đâu là người ta có dùng thì có phải có kiểu gì Người ta đã dùng rồi Dùng ba tài khoản kêu gọi rồi thì kiểu gì có người gửi tiền rồi Ai gửi tiền rồi thì gửi bằng chứng cho tôi Tặng 5 củ Zalo 0765 432101 Đấy 0765 432101 Đúng không? Ai gửi rồi thì gửi đi Cứ, cứ nói mồm không thì nó lại thành tội người ta ra Những ai mà nói rồi là bà nói gửi rồi Thì các bạn phải chứng minh chứ các bạn cứ nói không là người ta dùng ba tài khoản kêu gọi mà chả thấy ai gửi tiền vào tài khoản kia đấy sau ngày người ta kêu gọi thì ai mà có bằng chứng là người ta nhận tiền sau khi đấy tài khoản người ta mở ra đúng không Zalo của tôi 0765 432101 Mày à, Nguyễn Văn Lộc lực mày có tiền để gửi chưa mà mày nên mày comment có khi đời mày còn chưa có nghìn nào để ăn còn đi à, từ thiện rồi còn đi soi mói người khác đúng không việc tốt thì mình ủng hộ việc xấu là mình phải lên án đấy là đấy là đấy là lẽ đương nhiên rồi huy hoa cải không được nói bậy nhá nhìn áo sơ vi áo trắng nhìn trông khôi ngô tuấn tú thế trông đẹp trai phết thế mà, mà, mà bố con gì mày hay xưng bố với thằng bố mày sao mày nghĩ tao cũng giống bố mày à ok nhá ngã rẽ cuộc đời À, chào Trịnh à, Tùng Dương, à, chào Nguyễn à, Thương. Mẹ à, cái thằng Hoàn cả đời nó không gọi, nó không gọi điện bao giờ. Đúng cái lúc mình đang livestream đang đông rồi nó gọi điện. Mạng yếu luôn. Thằng hãm lồn cả đời không gọi cho anh không hỏi thăm anh tự yên rình đúng cái lúc mình đang livestream đông đông người bố cái thằng hãm lồn thằng ấy sinh hoàn nó sinh ra để hãm mình sao ấy. ba bảy nhá chào phạm văn hùng nhá thắng đô lương ok chào ai à chào em ở đây nó chỉ có thế thôi bồng bềnh thế thôi nhưng mà ấy ở dưới kia đấy, sáng ấy, bể bơi nước nóng ở dưới kia đấy, xuống ở dưới bơi xuống giờ uống rượu say qua mổ con lợn mà qua mổ lợn mán uống rượu thế nào, là, là uống say quá sáng người ta dậy sớm xuống ngâm nước nóng tỉnh như sáo luôn tỉnh như sáo luôn đấy, cứ ở trên này thì yên tâm luôn bao giờ bao giờ hết ra giãn cách thì à, về thủ đô đấy trên này thì là được cái là đồ ăn đồ uống này một trăm trăm đồ sạch đấy bên kia đang làm thêm mấy căn nữa bên kia đang làm thêm mấy căn nữa ờ, làm cái căn ờ, vip hẳn đẹp hẳn đang làm ờ, thêm mấy căn ở bên kia đây khoảng 40 căn người ta à Ờ, anh à, không dùng bếp chú ờ, chính đúng rồi đấy à, anh à, không dùng bếp chính anh livestream bếp phụ thôi bởi vì là ít khi livestream mà bếp chính lắm mình dùng cái bùi xuân huấn này bây giờ mình dùng cái bếp này mình livestream nhiều bởi vì cái cái là bếp huấn Joshi của mình lên được một triệu người theo dõi rồi thì nó đang bị tắt kiếm tiền hiểu chưa đây nó bị tắt kiếm tiền nó tắt kiếm tiền là bây giờ mình livestream nó không ra tiền nữa thì mình không like nữa mình đang gỡ gậy mình đang gỡ gậy đang bật kiếm tiền lại thì mình mới live stream cái fanpage thì mình kiếm được bao tiền đây đây mình cũng phải nói thì này, này nói, nói cái gì nó cũng phải chuẩn với mọi người đúng không lý do mình không live stream mà huấn Joshi nó bạn hỏi mới đây đúng không đây của mình nó đang bị này đúng không vi phạm này đấy đây này trai các bạn có nguy cơ bị hủy đăng này vi phạm liên tục này bốn vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng đấy mình cũng nói cái gì nó phải nói về cái gì phải có mách có sách có chứng biết đấy thì mình, nó đang kiếm tiền được nhiều bởi vì có những cái livestream mình bốn năm triệu người coi bốn năm triệu người coi thì một cái livestream kiếm được mớ rồi đúng không mà nó cộng dồn view cộng dồn view đang kiếm bao tiền nó bị tắt kiếm tiền hơi buồn thế là các bạn phải dùng sang cái fanpage này đúng rồi gửi bằng chứng nha, tụi tôi bóc lịch ôi giời em ơi à, văn à, khải nguyễn ơi người ta thì kiểu gì người ta nếu mà bây giờ chuyến này cộng đồng mạng những ai mà đúng ấy, thì mọi người sẽ ủng hộ tiếp nhá nhưng mà nếu mà nói sai thì là nếu mà sai thì là toa ngay lê xuân kiên không thích con gái chỉ thích con trai thì sao thế là nguyễn khánh chi là mỗi người có một sở thích nhá thầy ơi đánh nhau không à, hàng remix đánh nhau mày nghề chợ 4.000 người bảo thầy ngược đãi động vật ok nhá à, Nguyễn Mai Phương cho con xe, vừa xem bưởi mẹ con xong à, Nguyễn Phương Mai mẹ con bưởi đẹp với bưởi xấu 3.700 anh em Anh ơi em có thằng bạn nên là Lê Xuân Kiên không thích con gái thế mày chứ còn cẩn thận là bị giao thông đít cho chết đít điện chào nguyễn triệu nhá à, về à, dạo này khỏe à, dạo này khỏe thế em à, Nguyễn Quang Chào Ngọc Ánh nhá Thầy ơi câu cá ấy. À chào Vũ Bo nhá Về quê nó chỉ được như thế thôi bạn ạ Về quê nó chỉ được như thế là về về về Tây Bắc Về quê nó chỉ được thế thôi Đơn giản Giản dị Đấy, Đấy. Đơn giản giản dị đồ ăn nó cũng đơn giản đưa bằng chứng rồi bạn ơi bởi vì tôi mà đăng lên trên facebook ấy, thì lại có những cái thành phần à, gọi là là là bảo thủ nó vào nó comment lung tung mới tính mình thì bạn biết rồi ngứa tai mình thấy comment lung tung mình không chịu là cái tốt nhất là mình không đăng đó mình đây này livestream nó đông người coi này thì à, những cái comment nào xấu thì mình chặn luôn đúng không công tử à, anh à, về công tử hà lương này anh thì không thiếu gì fanpage Hết cái này anh đập cái khác Bởi vì con người nó hơn nhau cái tên tuổi thôi Fanpage thì thiếu gì Không là có cái này thì mình dùng cái khác Mình nhập về mất 5-10 phút Mình nhập thì 2 phút rồi xong mới fanpage rồi nhá Ok chào à, à, Linh Đan Ngọc nhá Thầy cho em xin địa chỉ à, Cày tiền À Facebook của Cũng nói thật với mọi người là Facebook thì hầu như là mình à, dùng Mình dùng mình dùng mình cũng chẳng kết bạn với ai mình cũng chẳng ờ, lọ nhắn tin với ai nữa bởi vì ngày xưa thì chưa lấy vợ còn facebook còn kết bạn còn đò, đưa gái còn lừa gái bây giờ vợ con rồi có có có nói chuyện với ai nữa đâu đúng không người thân ruột thịt người thân những anh em thân của mình thì kết bạn zalo còn facebook nó lằng nhằng lắm mình cũng ít dùng lắm à. facebook nó cũng hay bị khóa nữa phải chưa? Facebook cũng chả có cái gì để bảo mật cả Đâm ra là mình cũng chẳng kết bạn với ai đâu Facebook của vấn thì chả kết bạn Hầu cũng chả kết bạn, chả nói chuyện với ai Bởi vì Facebook nó không mang lại cho mình một cái lợi nhuận gì cả Chả được cái gì cả Bởi vì trên đấy là mình livestream nó thì nó cũng khóa Mình bán hàng ở Facebook nó cũng khóa mà, mà thứ mình cần là tiền nhưng mình không cần cái Facebook Fanpage để nó mới ra tiền Ok nhá Chào Phạm Chí nhá Bởi vì bây giờ cái thứ về trước đây thì cần à, vào Facebook để đăng ảnh nhiều người nhìn thấy à, Nhiều like nó oai chưa? Nhưng bây giờ cái đấy nó chả mang tiền lại cho mình Mình cứ tập trung vào fanpage thì nó mới ra tiền cho mình Facebook thì hơi tí nó khóa Hơi tí thì mất Đây Dùng à, bao lâu rồi có mấy chục nghìn này đó. Dùng bao lâu có mấy chục nghìn này Đấy Dùng bao lâu rồi cũng mấy chục nghìn Kết bạn thì chưa chả bao giờ xác nhận ai rồi, giờ Lười Bởi vì à, cái Facebook ấy Khi mà mình đồng ý bạn Khi mà mình đồng ý bạn đúng không Nó dở cái đoạn ấy Ví dụ nha Facebook của tôi nhá à, Tôi kết bạn với bạn Xong là mấy cái thằng Ziplik ấy nó lại kết được bạn với bạn tức là nó có bạn bè chung